mấy ông mấy bà thường thường cầu cái phước báo phước báo không đưa tới giải thoát đâu cùng lắm là đưa về cõi trời mà đức phật thích ca ra đời không phải muốn chúng sanh về cõi trời đã có sáu hai tôn giáo bạn rồi mà cõi trời là cõi gì nó khác với cõi phật sao thì chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng thì chúng ta thấy rằng cuộc đời bây giờ khổ mà không phải bây giờ mà thời Thái tử ta cũng vậy Nhưng mà chúng sanh chưa bao giờ khổ như bây giờ Thời xưa cũng khổ Nhưng mà ít khổ hơn Thời này khổ nhiều tại sao vậy? Vì vật chất quá nhiều Phương tiện quá đầy đủ Mà chúng ta là cái lòng tham Mà vật chất đầy đủ quá thì lại không tu Lo hưởng thụ Có rất nhiều vấn đề thành ra nguyên nhân của sự đau khổ là quá nhiều vấn đề mà nhiều vấn đề là tại vì vật chất quá nhiều không có người nào thời buổi nào mà thời buổi nhiều như bây giờ chúng ta sanh là vô lượng vô lượng vấn đề à, thì chúng ta thấy như thế giới nước này đến nước kia dân đau khổ mà có nguyên nhân của đau khổ là ở đâu chúng ta không chịu chúng ta cứ bày ra đặt vấn đề rồi chấp nhận vấn đề rồi giải quyết vấn đề giờ liên hiệp quốc là các nước lớn nước nhỏ họp nhau để giải quyết vấn đề đại chiến thứ ba thì mấy vị thiền sư giỏi đã nói nếu mà liên hiệp quốc đặt vấn đề giải quyết làm hòa bình cho thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh vô tình làm chiến tranh nhiều hơn nữa tại sao vậy thì câu nói mình thấy nó đi ngược với cái tư tưởng của mình nhưng mà rất là đúng rất là sự thật rất là chân lý thì đây tôi bắt đầu đi vào để quý vị biết rồi thế giới như vậy thì tới nước mỗi nước nước nào cũng lộn xộn và việt nam mình cũng vậy bây giờ tham nhũng nghèo đói tràn đầy hết rồi nói tới mỗi nước giờ nói tới cái mỗi tỉnh mỗi gia đình gia đình nào cũng lộn xộn tùm lum hết cha con không có thương không có kính nhau thầy trò dân chúng nghèo đói rồi bây giờ trộm cướp tùm lum tham nhũng khắp trời do đâu do nên mỗi người mỗi người chúng ta có tham nhũng có tham sân si thì cái gia đình mới loạn lạc mà gia đình loạn lạc thì gia đình do do đâu gia đình là do nhìn cái xã hội ờ, cái tỉnh thành như thành phố trà vinh này sẽ biết bao nhiêu gia đình hợp lại mà gia đình loạn thì cái tỉnh trà vinh phải loạn mà trà vinh loạn thì ảnh hưởng tới những tỉnh khác cũng loạn nữa vì cái nước quốc gia là do nhiều tỉnh do nhiều thành phố mà hãy quốc gia này loạn thì kéo cả thế giới loạn nguyên nhân đầu tiên là phải từ mỗi cá nhân mỗi người chúng ta chúng ta đừng sợ quả địa cầu này nổ đừng sợ thế giới loạn mà chỉ sợ mình thôi nếu mình hết tham sân si thì cả thế giới này hết hết đây tôi cũng nói không phải là không có chiến tranh không có loạn lạc nhưng mà với cái nhận thức của mình thì mình thấy đây là cái tuần hát thì giờ loạn lạc cách mấy mình cũng thấy hòa bình thôi mình hãy hòa bình thì thế giới hòa bình phật nói tâm bình là thế giới bình và nó mỗi người chúng ta chính chúng ta còn chiến tranh với chúng ta nữa mà cái đó là cái chánh đó chính mình là chiến tranh với mình có lúc mình nghĩ về phải có lúc mình nghĩ về là quấy có người thì đó không chịu tu chê ăn chay nhạo bán rồi bây giờ ăn chay mà ăn cách mê tín rồi đó thì không chịu đi chùa không chịu lại phật còn bây giờ lại thì lại cầu xin đủ thứ hết biến ông phật thành ông thần cứ tưởng chúng ta thay đổi mãi mà tư tưởng thay đổi là sao động sao động là mất bình mất bình tĩnh mất bình tĩnh thì thế giới là gì là do sáu tỷ người mà một người mất bình tĩnh thì thế giới sẽ xáo trộn mà chúng ta cứ muốn thế giới hòa bình mà chứ hòa bình mình không hòa bình thì vẫn đau khổ như thường à, nhưng mà cái nguyên nhân gì là nguyên nhân chính của sự đau khổ thì có đó tôi đã nói nhiều rồi như vậy thấy nguyên nhân chánh của mình là do cái xác thân này mà xác thân này đâu phải là cái nguyên nhân chánh nguyên nhân chánh là năm sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ốc quý vị nhớ đây con người quý vị ha rồi trở về tu tập theo đó đừng có mong cầu ai hết á tất cả ở đây địa ngục ngạ quỷ gì cũng ở đây cõi trời cũng đây mà phật cũng đây các bậc thánh cũng đây đó là khi con mắt tiếp xúc sự vật mắt thì tiếp xúc với sắc trần tức là những gì có hình tướng mà mắt thấy được tai thì nghe các âm thanh mũi thì mũi các mùi à, lưỡi thì nếm các vị thân thì xúc chạm với tất cả sự vật bên ngoài trơn láng mịn màng cái đầu thì suy nghĩ thì chúng ta thấy khi mà xúc chạm sự vật như con mắt nó xúc chạm với cái bình bát thì cái bình bát sẽ in trên con mắt thì chưa có vấn đề gì đâu chưa có sự đau khổ đâu rồi bây giờ dây thần kinh thị giác mới thấy cái bình bát trên đó mới có cái cảm giác à, dễ chịu khó chịu không dễ không có rồi cũng chưa có gì đáng sợ đâu đưa lên trên ốc thì tư tưởng mới bắt đầu phê phán ờ bình bát này mình nên xin một cái hoặc kiếm mua một cái bình bát này xấu nên đập bỏ nó vấn đề bắt đầu từ đây sự đau khổ bắt đầu là có tư tưởng mà tư tưởng chỉ có lời người mới có lời thú chưa có thì tôi đã nói hoài lời thú thì cái tư tưởng nó rất là lờ mờ còn súc sanh thì có cảm giác mà chưa có tư tưởng chúng ta thấy như con chó mình đi mặc đồ đen trở về mặc đồ trắng nó sủa liền một con con, con gà súc sanh chúng ta thấy chúng ta thấy nó ấp trứng nó đẻ mà đem trứng gà nó cũng ấp mà đem trứng vịt vô nó cũng ấp ai mà có đường quê có nuôi thì biết thành ra con gà mà ấp ra mới gà con trong đó có một con gà con vịt nó không biết nó cũng dẫn đi kiếm ăn mà khi đến cái dòng sông rồi con vịt thì cái tánh của nó là ở dưới nước nó thấy dòng sông nó nhảy xuống dưới thì chúng ta thấy con gà mái nó nó quýnh quán ở trường nó nó là lây quay lây quay ở trên bờ nó đâu có biết lỗi xuống là chết mà con vịt thì biết lỗi nó không có nhận thức được rõ ràng như mình do nó cái khổ từ đó rồi chúng ta là người chúng ta có nhận thức mà cũng không rõ do cái không rõ này trong đạo phật kêu một danh từ rất hay là vô minh không sáng mà không sáng thì bắt đầu nghi bắt đầu đặt vấn đề đặt vấn đề tìm cách cải sửa vấn đề mà cải sửa thì thông minh hơn thì đặt vấn đề trở nên thông minh sáng suốt hơn bỏ cái xiềng cây qua xiềng sắt bỏ xiềng sắt qua xiềng đồng bỏ xiềng đồng qua xiềng trì, bỏ trì qua xiềng bạc rồi bỏ tiền bạc lý tới tới trần vàng tiền kim cang thì cái này cao nhất tốt nhất đẹp nhất mắt nhất mình đâu quý vị thường thường thích vàng nhất là người nữ đeo vàng đỏ tay chính cái này cũng là cái xiềng là nguyên nhân của sự đau khổ đừng có tưởng là mình được đó là ngon à, khi mà nếu mà nguyên nhân của sự đau khổ thì người ta sẽ có thể cướp giật và có thể hại đến thân mạng mình chúng ta thấy biết bao nhiêu người vì đeo vàng mà phải chết đó là cái để mà hấp dẫn cái hàm giàu cho chúng ta như vậy vàng có phải quý không à, chúng ta cho vàng là quý rồi có người, ta nói cho vàng là tiện là đê tiện ta không cần vật chất ta bỏ hết ta đi tu bỏ nhà bỏ cửa bỏ tiền bạc cho lễ hết thì chúng ta nói cái này là người cao thượng mà cao thượng có thoát khỏi cái khổ chưa chúng ta thấy nó sai cao thượng cũng là một cái chuyện cái chuyện cao thượng nó của anh sanh về cõi trời thì chúng ta thấy như là cái dân mà tộc thiểu số mấy người dân bán khai họ đâu có xài dài nghe nói là trên đài lạt thì người ta có thể đem một cái vàng ta đổi một ký vàng đổi với một ký muối thì tùy cái khả năng là nó tùy mình chụp mũ sự vật cái sự vật tự nó không có đê tiện hay không có không có quý gì hết thì cái gì mà chụp mũ nó chính tư tưởng chính tư tưởng thành ra người ta nói cuộc sống này là khổ chính đức phật đã nói đời là khổ đúng vậy không nếu không đúng là phật nói sai nhưng mà chúng ta coi chừng Phật có nói cái khổ đế đời là khổ có tám khổ có ba khổ nhưng mà cuối cùng Phật nói thêm một cái khổ là do tập khổ tập diệt đạo tập là gì tập là thói quen thói quen là gì thói quen là tư tưởng mình ham tiền mình ham xì ke ma túy mình ham rượu chè mình ham nữ sắc cái ham này có phải là tại sắc tại tiền không chúng ta nói là vũ vô kiềm tỏa năng lưu cách sắc bất ba đào vật dị nhiệt nhân mưa không xiềng khóa mà cầm chân khách sắc chẳng phong ba lại đấm người nghe thì đúng mà chỉ nghĩ cho là đúng sự thật sai nhưng bây giờ thế giới đang cần tiền Giờ hôm tôi đọc cái bài thơ gì ấy viết còn uh, Nguyễn Khuyến thì ác nghiệt chi mi lắm rước tiền mới làm nhân lợi quá là điên mới tô nước mặt đen thành trắng đúng không đúng mà đúng như cõi trời sai với sự thật sai với nước bàn thành ra bây giờ thế giới đang loạn vì tiền thế giới đang chiến tranh vì kinh tế cha mẹ anh em vợ chồng giết nhau cũng vì tiền vì vàng vì đô la có đúng không thật ra không đúng còn mấy thầy tu người ta bỏ hết đó là ngày đi xin ăn đêm ngủ với cùi cây đúng không cũng chưa đúng nữa nhưng mà phải làm cái đó để đi tới giải thoát cái đó là cõi trời à, chúng ta muốn làm thầy giáo muốn làm bậc ngôn thì chúng ta phải từ mẫu giáo bò lên cái lớp 12 bắt đầu thi sư phạm mới là làm thầy giáo thì mỗi lớp nó có cái đúng riêng của nó thành ra quý vị thấy là trong cái cuộc sống này biết bao nhiêu đau khổ mà thật sự cái đau khổ không có thiệt do cái quan niệm của mình do cái tâm của mình do cái nhận thức của mình sai lầm mới làm đưa đến sự đau khổ mà con thú thì cái nhận thức nó chưa có nó chỉ lờ mờ thôi như tôi thường thí dụ lờ mờ tối chúng ta đi chúng ta thấy cái sợi dây ở trên đất chúng ta tưởng con rắn chúng ta la trời kêu người ta lại cứu tôi có rắn hoặc là kiếm cái cây để đập nó hoặc là kiếm cái đèn để rọi nó hoặc là đạp cho nó chết hoặc là chạy trốn có đủ cách đó là pháp môn của chúng ta tu bây giờ chúng ta cho cái sanh tử là quan trọng tìm cách tránh sanh tử hoặc là bỏ trốn hoặc là tiêu diệt nó Nghe không? mà cái chừng nào thì cái đó là tất cả vấn đề trong cuộc sống này cuộc sống đau khổ tìm làm sao hết đau khổ mà hết cái đau khổ này thì có cái đau khổ khác thành ra chúng ta mới có địa ngục khổ lên ngạ quỷ ngạ quỷ khổ lên xuất sanh xuất sanh khổ lên cõi người khổ lên cõi trời dục giới khổ cõi trời sắc khổ lên cõi trời vô sắc hết khổ chưa chúng ta nói hạnh phúc là sung sướng hạnh phúc là một cái trái hình của đau khổ hạnh phúc hơn cái đau khổ cái xiền nào cũng vậy dầu xiền vàng quý hơn nhưng mà vẫn là xiền bây giờ làm sao giải quyết vấn đề đây chúng ta phải nhớ ngồi nghiền ngẫm cho kỹ để chúng ta mới qua đạo phật được thì trong cái chuyện đặt vấn đề trong này đều là do tư tưởng nguyên nhân chánh của sự đau khổ chính là tư tưởng như vậy thì chúng ta tu chúng ta tìm cách diệt tư tưởng mà diệt tư tưởng thì cái thế giới này không còn tư tưởng tham tư tưởng sân tư tưởng si mà do tham mới có dục giới do tham mới có sắc giới do tham mới có vô sắc thì do tham sân si do cái gió này mới làm cho cái dòng nước tâm nổi sống bây giờ diệt hết cái sống diệt hết tham sân si nước còn lại cái cái chân tâm thôi mà chân tâm mà không có sống nước mà không sống là nước chết nước mà không chảy không có sống hay chảy mạnh thì có gió bao phong thì nó thành sống mà nếu không có sống thì là cái nước chết thành ra chúng ta phải học hỏi cho hiểu cái đó để rồi chúng ta cố gắng tu đi làm ác đã rồi đem có tiền nó cúng dường cho tăng rồi để cho hết tội đâu có nếu đem trừ cấn biết sao mà thiếu thừa Giặt dài kiếp cũ căn xưa Biết bao quan nợ còn chưa trả đời Tiền thù mà hậu hận háo bên Một bên đi trả thì một bên đứng đòi Lung tung trong cảnh luân hồi soi qua trở lại biết đời nào ra mình đã có nhiều người làm phước hỏi tôi con làm phước rồi trừ tội được không sư Thì phước là thì hưởng tội thì phải phải lãnh chứ làm sao Nếu đem trừ biết làm sao trừ Mình tạo tội là vô lượng kiếp rồi bây giờ đem đi trừ mà Lấy cái cái cái cái thiện mà trừ cái ác Cho đó mấy vị thiền sư nói dục trừ phiền não trừng tăng bệnh muốn từ cái ác thì kẹt thêm cái thiện nữa cái thiện là cái xiềng nữa là cái xiềng ác bây giờ thêm cái xiềng thiện nữa thành ra đức phật thích ca mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ tai hại thành ra mới ra đời đạo phật đứt cả xiềng vàng xiềng cây bứt bỏ hết mà bứt bỏ thì còn lại cái gì còn lại cái nước chết chúng ta thường lầm cái chỗ đó, đó. thành ra cái đạo phật nó khó tu là nó không nằm trong nhân quả như vậy không có thể là diệt hết nhân quả không phải vậy mà là phải thấy rõ nhân quả thành ra thường thường chúng ta đặt vấn đề vấn đề là thuộc về nhân quả rồi bây giờ giải quyết vấn đề là thay thế một vấn đề khác nữa thì thêm một cái vấn đề nữa là hai vấn đề càng giải quyết càng sanh sứa nhiều vấn đề thành đã mới nói mà nếu mấy ông liên hợp quốc mà đi làm cho thế giới hòa bình là tạo nên cái nền tảng nhiều thêm rất nhiều vấn đề nữa chúng ta thấy quốc gia hồi xưa thì vua chúa là quân chủ rồi thấy cái sơ hở quân chủ mới lật bỏ thay dân chủ rồi dân chủ bỏ cái thay là tư bản rồi tư bản thấy không được ra cộng sản có yên đâu cũng không ăn đặt vấn đề rồi cải sửa vấn đề cải hoài từ địa ngục lên tới cõi trời phi phi tưởng thì cũng nằm trong vấn đề nên đâu quý vị bây giờ đau khổ là chỗ đó bây giờ quá nhiều vật chất quá nhiều tiện nghi quá nhiều mạng lên mạng là có vô lượng vấn đề nằm trong đó muốn biết cả thế giới ngồi một chỗ thôi nhấn mạng nhấn nút gì đó biết hết cả thế giới biết càng nhiều thì càng loạn con người bây giờ chới giới không chỗ nương tựa rồi mới cầu mong a di đà mới cầu mong các sư con bây giờ khổ quá sư làm sao cho con hết khổ không có ông phật nào làm cho mình hết khổ đó. mình làm khổ thì mình phải phải trí huệ để thấy được cái khổ mà trí huệ là cái gì con khổ con làm sao hết khổ làm sao tức là cái thế tư tưởng nữa tư tưởng nó hốc búa nó xảo trá vô cùng mà nếu mình không thấy được nó thì không chấm dứt được cái vậy nên nhớ chỗ đó thành ra cuộc đời này chúng sanh quá đau khổ vì quý sinh chúng sanh có quá nhiều vấn đề rồi quý chúng sanh thích hưởng thụ mà càng hưởng thụ thì càng nhiều vấn đề mà càng nhiều vấn đề thì mình càng chới giới rồi mình không dám trở gì mình cái nương ở khác nương ở di đà nương ở thích ca rồi nương ở các nhà sư ở ờ, ông sư này có đức ổng bự lắm á thì mình cúng dường cho ổng mình cầu mong tất cả những cái gì ổng độ mình hết dù quý vị tin tôi cũng như là một vị thánh vậy, tôi sẽ độ nếu độ là tôi gạt quý vị lợi dụng dẫn nhau thôi tôi tôi thích nói thẳng à tôi không có đắc quả nếu tôi đắc là tôi độ tôi chứ tôi không độ cái gì được đâu đừng có trông mong mà nướng ở tôi tôi bất quá là cái ngón tay chỉ mặt trăng giống như đức phật thôi tôi giảng pháp tất cả cái điều kiện để quý vị đi tới giải thoát quý vị đói thì tôi cho cơm quý vị bệnh tôi cho thuốc bổn phận tôi có bao nhiêu đó thôi còn ăn hay không ăn uống hay không uống là phần của quý vị chứ sự uống dùm con thuốc đắng quá không có ông phật nào làm được đừng có nói là tôi quý vị phải cố gắng đi tới cuộc đời nó nhiều cái chướng ngại gây go nhiều cái cạm bẫy chúng ta tu chúng ta sẽ té hàng trăm hàng ngàn hàng triệu lần ai mà khỏi dấp ngã ra đời thì danh lợi vào cuộc trần ai mà khóc trước cười ra trường danh lợi thì dinh điền nhục dinh đó thì nhục đó khóc đó thì cười đó cuộc sống quý vị bây giờ như vậy tranh nhau chữ danh với chữ lợi lợi là tiền bạc danh là cái mặt mày lớn của mình cái mặt bự của mình cái lời thì dễ bỏ mà cái danh nó khó bỏ mà danh lợi là do đâu do tư tưởng tư tưởng là nguyên tranh chính của danh lợi và bây giờ dẹp bỏ tư tưởng lấy tư tưởng tốt đuổi tư tưởng xấu thì được hai tư tưởng tư tưởng tốt nằm ở trên tư tưởng xấu thì chết bây giờ làm sao làm sao là kẹt vào cái thứ tư tưởng nữa bây giờ không làm sao hết thì con ở địa ngục hoài sao xứ. cái đó là cái khó khăn nhất mà tôi xuất gia tôi trăn trở với nó hoài rồi sau này cái tôi tìm được qua bát nhã không phải là giải quyết vấn đề mà phải thấy rõ tại sao mình đặt vấn đề cái gì đưa đến vấn đề thì duy thức nó giảng rất rành chỉ có duy thức thôi mấy cái kia nói sơ sơ mà không được là do sắc thân này do sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì bắt đầu mới có vấn đề có cảm giác rồi tư tưởng mới xen vô cải sửa cảm giác thì cảm tư tưởng, cảm giác là cảm giác dễ chịu khó chịu dững dưng không khó không dễ mà chúng ta thì thích cái cảm giác dễ chịu muốn đẩy mất cái cảm giác khó chịu vấn đề bắt đầu từ đây mình cho chúng ta thấy đức phật thánh nhân vẫn có cảm giác đau đớn dễ chịu khó chịu các này vẫn khó như thường nhưng mà tư tưởng là không có chúng ta thấy đức phật mà bị đề vật đa lăn đá dập cái chân cũng đau chứ không đau đâu ngài phải nằm xuống ngài lắng nghe cái sự đau đớn đó thì ngài biết có cái đau mà cái biết của ngài thì không có đau ngài sống bằng cái biết tỉnh thức còn mình đau thân tôi đau quá rồi cái đau chính là tôi thì mà phải chống cự lại làm sao cho hết đã còn ngài không có chống cự nếu có thuốc thì sức không có thì lắng nghe rồi sức cho hết thì cái cảm giác hết chứ cái biết không có hết mà ngài sống bằng cái lặng lẽ tỉnh thức cái biết đó mà cái biết đó đâu phải mình thích ca có ai cũng có nó có sẵn trong vũ trụ này nó là chỗ sanh ra tất cả mà chỗ trở về của tất cả tất cả địa ngục ngạ quỷ xuất sanh người trời chư phật cũng đều từ đó mà phát hiện ra duyên khởi ra nó không phải là của phật mà nó là của chung cả vô trụ mà cái đó lại không có pháp môn không có làm sao không có từ từ không có lai rai không có vấn đề mà cái đó nó thấy rõ tất cả mọi vấn đề khi vấn đề mà thấy rõ rồi thì cái tham sân si nó lặng mất dầu có tham sân si đó là thị hiện mình đừng dính mắt với nó chẳng hạn như tôi từng nói ông thầy giáo hiệu trưởng giỏi thì vô lớp mẫu giáo cũng phải đánh dần như học trò mới giáo mà nói ông thầy giáo đánh dần là trật mà nói ông không đánh dần là sai ông cũng đánh dần nhưng mà vì học trò mà ông đánh dần đến giờ mà ông vẫn là thầy giáo ông không có nhiễm ở trong không có dính mắt trong đó tại sao vậy vì ông thấy rõ còn học trò lớp mẫu giáo mà không đánh dần nó không đọc chữ được còn ổng đánh dần ổng làm bộ đánh dần tôi thích dùng chữ làm bộ thì trong đại thừa dùng chữ thị hiện hay là tùy thuận theo chúng sanh chúng sanh nhưng mà làm sao là làm bộ làm sao để mà tham sân si mà không dính mắt làm bộ tham làm bộ sân thì chúng ta phải rõ cái tiến trình của năm quẩn thành ra tôi thường bắt phật tử lại gặp tôi đó tôi không có nói chuyện đời đâu cái thăm tôi rất có khi nào có chuyện quan trọng về pháp lý đó không thỏa mãn thì tôi mới tiếp còn không là tôi không có tiếp mà tiếp tôi đừng có đem chuyện ngoài đời tôi không có tôi không có biết mấy cái vụ đó à, tu bế tắc thì bế tắc cái gì là do cái tiến trình tâm quẩn này sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn thì trong đó tưởng quẩn là quan trọng hơn hết thì phải trả cho tôi ruột lòng cái này mà ruột lòng cũng chưa chắc đâu tôi giảng mà tôi giảng sơ sơ đi càng sâu càng sâu thì nó càng phức tạp mà nếu mình hiểu được rồi thì mình tết nhẹ trong cuộc sống này sắc vững là quý vị trả là tôi hỏi tới hỏi tới tôi hỏi chừng nào bí thôi hỏi tới đụng ở láng đụng như lai thôi sắc vững là nói sắc thân mình nó là vật lý sinh lý nó vẫn có cảm giác có tư tưởng nhưng mà phôi thai người ta chưa có gọi là thọ vững được tới cõi trời mà sơ thiền nhị thiền tam thiền đây mới là thọ vững có cảm giác tư tưởng chuyên chú về cảm giác tư tưởng thì cái này gọi là xúc thực còn cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời đó là đoàn thực ăn rồi thì ra có phân rồi chết nguyên con thui còn cõi trời sơ nhị tam thiền chết là biến mất nơi đó là không có mặt trời mặt trăng họ sống với cái hào quang sáng suốt của mình thì quý vị tu đi ngồi thiền nhiều quý vị nhập vô đó quý vị sẽ tới tôi nói rồi quý vị thấy rồi nói gì nó mơ hồ quá rồi tới cõi trời vô sắc còn ngon nữa không có sắc thân bên ngoài không có đoàn thực ăn mặc không có sắc tài danh lợi uống ngữ nghĩ mà thọ mà xúc thực tới đây bỏ luôn xúc thực bỏ luôn sắc thân sống hoàn tư tưởng tư tưởng hư không thức vô biên vô sở hữu là giống như là phi không gian hư không là quý vị thấy là khó rồi đó thì ra ngoài biển <laughs> ngồi bờ biển nhìn cái hư không thì nó rõ hơn có đây hư không ở đâu cũng có nhưng mà đây khó nhìn bởi vì nó có nhà cửa có vật chất có cây cỏ rồi nó che lấp có cái cái sống thành ra mình nhìn nước mà không thấy nước chừng nào sống nó lặng hết thì mình thấy rõ cái biển nước hư không cũng vậy nó bao la không cái gì ra ngoài hư không hết đất nước lửa gió người ta thú trời sắc thân này nằm ở trong hư không thiếu hư không là không có cái gì hết thành ra chúng ta phải quán nếu mà chúng ta tưởng tượng là hư không thân chúng ta là hư không tư tưởng là hư không hoàn cảnh xung quanh hư không nhưng mà hư không này cũng là dòng đức bà con chấp nhận nó có các ngoại đạo người ta vào cõi trời vô sắc là người ta chỉ sống mà hư không gặp đức phật ngày ba. nhưng mà những người này qua đạo phật rất mau vì cái tư tưởng họ rất là trong sáng phật nói một cái là họ nhận được liền nhận một cái là họ qua tới a la hán đấy còn có người chấp nhận xác thân này thân này là tôi là của tôi là tự ngã của tôi tối ngày lo ăn mặc ở bệnh thế mà có cảm giác đói là giật liền không có tư tưởng không có suy nghĩ mà thấy tiền thì nhào vô giật không có suy nghĩ ngạ quỷ ngay hiện tại thì chết rồi thì làm cỏ cây chứ không thấy cỏ cây nó có suy nghĩ gì đâu quý vị là chủ nó người nó về nó có biết mừng gì đâu chỗ nào có nước nó rút vô có hồ nước mấy nó soi rồi nó lúng rồi đó nó rút nó sống còn không có nó phải chết chỗ nào có nắng nó che ra mà ra được thì nó sống ra được thì nó chết còn con chó nó khôn hơn nào nó biết chủ nó nhưng mà cái biết lờ mờ vô minh cái chủ về đổi bộ đồ áo nãy đi mặc đồ đen giờ mặc đồ trắng nó sửa nó cắn liền còn con gà như nó ấp thì nó ấp nhưng mà ra con vịt thì nó tưởng là ra con cái chừng gặp cái cái sông mà lội dưới nữa trên này nó quýnh gà mắt đẻ nó chạy lăn quanh nó không có phân biệt rõ ràng tới con người là bắt đầu có phân biệt có ý chí kêu là có nghiệp thành ra hôm trước tôi có giảng rồi giảng nhớ cái nhân quả với cái nghiệp khác nhau nó giống mà nó khác nhân quả là hai với hai là bốn trồng cây bình bát lên trái bình bát đó là nhân quả rồi bây giờ sải sửa cái bề cây bình bát mà trái mãn cầu đó là nghiệp thì cái đó lời thú không làm được chỉ có lời người thôi mà chúng ta để ý thì chúng ta mới biết ai tâm người ai tâm thú có người chỉ cải sửa không biết cải sửa thú mới tiến quả thì qua đạo phật rất khó thành ra cái giữ giới rất quan trọng chúng ta thấy có người giảng qua một cái là ăn chay trường liền còn có người ăn 10 ngày không được hai ngày mà nhiều khi còn phá giới phương tiện cái trình độ là trình độ quá thấp quá thấp thành ra đức phật là cái giới rất là hay mà cái giới chưa phải là giải thoát giới là sắc thân nhưng mà cái thân mà có trong sạch thì ngồi thiền xuống nó mới là không tạp niệm sáng mình sát sanh trộm cắp lì lộn với lối xóm thì kêu ngồi nó quay lại không thế nào ngồi được niệm nam mô phật một nam mô phật hai cái nhớ rồi sáng ngày lâu rồi trở lại nam mô phật hai ba bốn thì nhớ tới sáng con nó chửi mình rồi rồi trở lại nữa niệm phật một hai ba bốn năm cái nhớ bữa nay còn đóng tiền trường cho con chúng ta có số vô số vấn đề rồi bây giờ bữa nay còn suy nghĩ của internet nó hát cái gì chúng ta mê cái gì thì trên mạng truyền hình có đủ hết do đó có vô số vấn đề thì vô số tạp niệm thành con người bây giờ khó tu thành cái giới lực là giúp cho mình đó thành ra tôi chưa đắc quả tôi giữ nhớ rất kỹ thì sau đây không có không có điện thoại bàn không có điện thoại di động tôi cũng không có xài tiền vật tử nắm gì nắm mình đưa tiền tôi làm gì tôi mua tầm bậy bạ là chết tôi nữa Một số vấn đề Tôi chỉ còn có ăn cái mặt ở bệnh Ăn thì đói ôm có bác đi xin ăn Bây giờ tôi đi không nổi nha Giờ không có được Thì Phật tử phải hộ cho tôi thôi Rồi về Phật tử xếp thêm Ăn chay thôi Có gì ăn nấy Đồ gì độc thì mình tránh Ăn là giải quyết được Ăn là khó nhất ngoài đời ăn bò bảy món ăn gì đủ thứ hết thịt cá rồi ôi đủ thứ nó ghiền thành cái thói quen bỏ không được mà bỏ được là ý chí phải mạnh mà giàu cho mạnh thì bây giờ như tôi ăn chay quý vị tôi nói tôi đắc quả chưa chắc tôi cao thượng hơn thì đồng ý tôi về cõi trời nhưng mà cõi phật thì chưa chắc chính tôi bây giờ tôi còn không rành tôi là ở bậc thánh nào còn cõi trời thì tôi biết nó rõ ràng lắm còn cái kia nó thuộc mơ hồ nó không có hình tướng nó, không có cái dạng nào hết mình phải tự sâu chìm sâu trong đó rồi phải kiếm các bậc nào cao hơn mình thánh nhân thọ ký sư tư vậy đúng rồi. À? cái này là quá nhập lưu nhất dạng lại còn tự tôi nhìn tôi thì nó mới trật những gì phải thấy là giữa người trời dục giới với bậc thánh nhân nhập nu giống hệt nhau cũng như tôi nói hai ly nước đó một bậc thánh nhân nhập lưu đó thì ly nước đã lọc hết cặn cáo còn người trời ly nước cặn cáo còn nhưng mà để yên lại kêu là định đó thì cặn cáo nó lóng xuống dưới nó lóng thì ly nước trong rồi ly nước nhập lưu cũng là ly nước giống hệt mà không có cặn cáo rồi quý vị nói cái ly nào trong hơn cũng vậy đó Đó là nước rồi một thứ nước mưa hết thì trong như nhau nhưng mà cái này trong mà có có cảnh cáo ngủ ngầm cái này trong là trong thiệt thành ra cái này có nhập định mà xuất định một cái rồi là lắc một cái nó đen thui đục ngầm trở lại tham sân si của bốn đường ác đó người trời tương vậy đó họ ráng giữ giới ăn chay niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm khỏi còn niệm phật nữa thì cản cáo nó ngủ ngầm tin kinh cho nên tôi ngủ ngầm ngủ ngầm hết chưa chưa đừng có đụng tới ổng à quá tải một cái là tương trao nổi tùm lum cản cáo nó lên tùm lum trở xuống địa ngục ngạ quỷ lại còn quý vị tới cái ly nước mà lọc quảng cáo rồi quý vị lắc đi đạn nóc quý vị lắc ngược lắc xuôi lắc nổi sống cũng không bao giờ đục có cảnh cáo đâu mà đục thành ra giữa hai cái quý vị thấy là khó nhận nếu mà người tu mà tới nhị thiền rồi đó Cảnh cáo không còn Nó ngủ ngầm ở dưới thì đối với quả nhập lưu giống hệt Vì có người mà có Như tôi thì nhị thiền thì tôi chắc à, tôi biết được còn quá nhập lưu là <laughs> tôi xin thưa là tôi cũng còn lờ mờ có lúc nó trông giống hệt như là thánh thứ nhất nhưng mà khi mà để ý cho kỹ ra đụng chuyện thì mình nổi sân còn nhập lưu là không có nhập lưu vẫn còn sân nha vẫn còn tham nhưng có cái chấp sắc thân này thì không có tôi nhất dẫn lai đó có thánh thứ nhì thì mới dứt được cái xác thân của người trời dục giới còn nhập lưu mới dứt được xác thân của bốn đường ác địa ngục và quỷ súc sanh còn mờ mờ về xác thân của người trời dục giới mới giống hệt ta thành ra phải đầu thai phải tái sanh vào cõi người trời dục giới để tiếp tục tu rồi tới quả thánh thứ hai nhất dạng lai thì mới thấy rõ được người trời dục giới thì đắc quả thánh thứ hai nhưng mà còn sơ nhị tam thiền thấy lờ mờ thành ra quả thánh thứ hai phải đầu thai vào cõi trời sắc giới tới quả thánh thứ ba thì mới thấy rõ được cái cảm thọ và tư tưởng của sơ nhị tam thiền còn tới tứ thiền tứ không thấy không rõ còn đó nó lẫn quẩn vậy là hãy nói quý vị mà nhận tam thiền mà nhận mình là bất lai thì lọt vào ngũ âm mà khi bị quá tải hết thước lọt xuống bốn đường a tới ông bước đầu làm phất a la la là cái ông mà thấy được a la hán thấy được cái như lai thì lầm tưởng mình như lai a la hán khi xả ra thì nhập vô thì nó bằng với như a la hán vô sự xứ bằng với a la hán nhưng mà khi xả ra đụng chuyện thì xuống bốn đường ác như thường cái chỗ đó là chỗ đáng sợ của pháp môn sớm hai tôn giáo bạn mà bây giờ chẳng những là hai sớm hai tôn giáo bạn mà cả mấy thầy tu bây giờ tôi cũng vậy tôi mới biết bác nhã sau này thôi mà giờ đắc quả gì đánh gì thì tôi cũng không biết tôi mang y phật mà tôi tu người trời tôi tiên nữa à trước tiên tôi tu tiên tiên cũng là lẫn vẫn tới mà tu tiên thì giới lực nó dễ được uống rượu bình tương tử được đánh cờ tu phật thì không được phật thì chống lỏng không tiền không bạc không nhà không cửa mà bây giờ mấy ai giữ được rồi hầu hết cái nhà tu đều có tiền có điện thoại di động tôi làm miễn tôi đừng nhiễm tới đừng nhưng mà ai mới dám nói câu đó mất lai còn nhiễm mà mất lai còn đầu thai còn tái sanh chỉ mình a la hán thôi mà đời này mấy người a la hán <laughs> chúng ta thấy nó rất khó mà bây giờ khỏi nói là hán nói cái bánh vẽ cái đường đi cái tiến trình của a la hán là như thế nào mà tôi đố mà mấy người xuất gia mà trình bày sao nó rành nội có quả nhập lưu tôi thấy là trình bày cũng không sáng tỏ Rồi cứ lầm cái là người trời là nhập lưu làm sơ nhị tam thiền là bất lai sơ nhị tam thiền là nhất dẫn lai rồi tứ thiền tứ không là a la hán chết chưa thành ra kêu là ngủ ánh má thành ra có nhiều người bây giờ nhập vào nhị thiền bảy ngày bảy đêm không ăn không uống xưng mình là a la hán xưng mình là như lai thế giới bây giờ có gì cô thanh sĩ sanh nải vô thượng sư sân là như lai từ đây tới di lặc ra đời không có như lai đâu cùng lắm là a la hán mà a la hán mà xưng mình a la hán thì đó là a la hán dỗn thật đắc người ta không bị người ta xưng đâu đại khái này là như vậy như vậy rồi tiến trình của tư tưởng là như thế nào nó thành ra đối đạo phật chỉ khi nào thấy rõ thì tất cả vấn đề không còn nữa mà còn chưa rõ thì bắt đầu có nghi có vô lượng vấn đề mà càng giải quyết vấn đề thì càng sanh sướng nhiều vấn đề một lần có cái xiềng cây xiềng sắt mà giải quyết nữa thì cải sửa lên xiềng bạc xiềng chì xiềng tao xiềng đồng cải sửa nó lên xiềng vàng cải sửa tới hết mức rồi trở xuống lại người thì nói tịnh độ là chánh người nói thiền tông là chánh người thì nói minh sát đệ là chánh người nói tứ niệm xứ là chánh cái nào là chánh cái này cao hơn nếu thật sự cao là cao hơn cái thấp thì cũng lẫn quẩn thôi thành ra hồi trước thái tử siết la là có sáu hai tôn giáo tu lẫn quẩn nữa rồi mà nó tìm ra đạo phật thì đạo phật bây giờ cũng mất mấy thiền sư thấy là chúng sanh căn cơ thấp quá mới trở lại pháp môn trở lại người trời nữa rồi chúng ta tấp người trời chúng ta cho người trời đó là phật thì chết nữa lọt ngũ anh mà người mù đạt ma mới đã lật bỏ được tới huệ năng mất nữa rồi tới minh đăng quan ra ra thì được có tới nhị tổ giác chánh mất nữa hết bây giờ đạo phật không còn còn đạo người trời thôi thì dù là tới sắp tới nè tâm hiếu là tâm phật đạo hiếu là đạo phật dốc tâm hiếu là tâm trời đó là đạo trời làm sao mà tâm hiếu với một cha một mẹ mà lại là đạo phật thì chúng ta thấy là con người đắc quả có một cái nhìn rất là sâu xa rất là đúng đắn mà người phàm như mình là không có thành ra đó mới gì suy nghĩ đâu rồi đi quỷ lạo đi lị lo cho cha mẹ đó là gì cái ngã mình thôi chứ đâu phải thật sự là thứ như tôi giờ thuyết pháp giảng đạo nói độ sư ráng sống lại sư độ phật tử nói dốc tôi có độ phật tử hồi nào đâu không khéo phật tử độ tôi nữa đúng là tôi gì cái bản ngã tôi tôi thiếu nếu thật sự tôi độ phật tử là tôi phải đắc quả là hán trở lên còn bất lai cũng là nói dốc độ cho mình tư tưởng là cái bản ngã bất lai còn một phần tư tư tưởng mà còn thánh thứ nhất thứ nhì thôi còn hai phần ba ba phần tư còn độ mình còn gì cái bản ngã mình cái danh với cái lợi tôi cũng còn danh lợi chừng nào tôi dứt như a la hán thì tôi thật sự là gì phật tử à độ đây mới độ thượng à tôi không gì tôi nữa tôi đâu còn cái ngã nữa mà mà độ tôi nhưng bây giờ tôi nói là phật tử kính tôi tưởng tôi như phật thì tôi nhận tôi là thánh nữa thì tôi nói dốc cái tội này là đại giận ngữ thì phải thấy là khó lắm nhưng mà tôi nhờ tôi tham thiền tôi đi sâu tôi không quá bây giờ mà nhận tôi là thánh người trời thì tôi biết tôi có tôi tu sơ thiền nhị thiền tam thiền tôi thấy nó rõ còn vấn đề nhập lưu nhất lai bất lai thì tôi vẫn mờ mờ tức là còn vô minh chỉ a la hán mới thấy rõ mới đúng thôi mình đâu có gì thấy cái vấn đề tu rất khó quý vị đừng có kính tôi mà đừng khi tôi nữa khi là xa đọa kính đó là vô minh kính mình chỉ có mình mới làm cho mình thành phật chỉ có mình mới nhận mình xuống địa ngục không có ông phật không có ông sư nào hết mà có thể cứu mình hết chứ đừng có nói ông sư sư là thánh tăng là sư có đức sư bự lắm bự gì đâu quý vị cũng bự được cái gì đó giữ giới cho nhiều giữ giới cho kỹ thì cái đức nó lớn nhưng mà không có trí tuệ cũng không độ ai được hết có trí tuệ là cũng phải là trí tuệ của mình của người khác mà trí tuệ thật sự phải a la hán tôi giảng pháp cho quý vị là tôi phải biết cái trình độ của quý vị chừng nào tôi mới biết tôi còn biết chưa tôi chưa nổi mà thì tôi giảng ở quý vị mẫu giáo rồi tôi đưa lên một lớp hai quý vị lớp 7 rồi tôi đưa lên lớp 8 thì đúng là tôi độ quý vị đó còn bây giờ tôi nói là tôi nói đại trà tôi có biết cái gì đâu chính tôi tôi còn chưa biết tôi nữa mà chỉ quý vị xông cảm thời mạt pháp này không có thánh nhân thì tôi phải làm ẩu thôi tôi làm sinh xăm mai nhờ rưỡi triệu thôi mà tôi thấy quý vị cái tin tưởng tôi là thánh có chuyện gì cứ đem lại tôi để tôi giải quyết làm sao tôi giải quyết được Phật Di Đà cũng không giải quyết được nhưng mà Ngài có chỉ cách thức nếu quý vị đi theo cái đó giữ giới tu thiền định thì quý vị giải quyết hết tất cả mọi vấn đề thành ra muốn được giảng sanh muốn được như ý thì quý vị phải qua sơ thiền chưa được phải nhị thiền còn muốn cao nữa thì tam thiền tứ thiền thì quý vị giải quyết vấn đề mà vẫn còn vấn đề bỏ vấn đề ác qua vấn đề thiện chuyển nghiệp nhưng mà chưa giải thoát đâu muốn chấm dứt luân hồi sanh tử phải gặp vị a lán phải giải quyết thấy rõ vấn đề thấy rõ đây không phải là chấp nhận vấn đề mà không phải là bài bác vấn đề lặng lẽ coi cái tiến trình của vấn đề vấn đề từ đâu khởi lên thì vấn đề do sáu căn tiếp xúc sáu trận thì cảm giác giảng đắc chưa phải là vấn đề tư tưởng bắt đầu muốn giữ lấy cảm giác lạc thọ diệt bỏ vấn đắc lạc ra khổ, khổ thọ vấn đề bắt đầu từ đây nhưng mà cái đó chưa nữa tư tưởng nó nó nó nó dối trá lắm còn vấn đề khởi ra từ ở trong lúc mà mình không có mắt tay mũi lưỡi không có tiếp xúc với ngoại ngoại cảnh cái đó kêu là ngủ câu ý thức thì vấn đề có ra là đối chất cảnh ngũ câu là mắt tay mũi lưỡi thân thì đưa lên ốc thì tư tưởng là thức thứ sáu mới có vấn đề còn khi không tiếp xúc nữa vô trong cốc tôi lánh cảnh tôi tu tịnh tôi không thấy ai hết mắt nhìn bên trong tai nghe bên trong mũi ngửi bên trong miệng không có ăn uống bên ngoài nữa nhưng mà vấn đề vẫn còn mình còn linh hồn còn ý chí là nghiệp là linh hồn của mình chưa biết bao nhiêu kinh nghiệm kiến thức ký ức tội phước trong kiếp này trong nhiều kiếp trước một đống ở trong đó thì cái ý chí là cái nghiệp mình nó muốn sống nó muốn nó là cái thào lao nhất là cái lẻo mép nhất nó bếp xếp nhất nó dù nó moi trong cái lại da mình ra nó đưa cho cái óc tư tưởng tư tưởng phát hiện vấn đề cái này kêu là độc đầu ý thức như sức đành độc đầu là đi vào hoàn cảnh một mình cái ý thức thôi không có năm thức đầu thì cái cảnh nó kêu là độc ảnh cảnh cảnh hiện ra một mình ai lại ra mình chứ không có hợp với cái cộng nghiệp vì chúng ta sống với cộng nghiệp thì bị cộng nghiệp làm cho có vấn đề rồi bây giờ lánh cảnh đi vào núi vào non tiền định trốn phật tử này kia đủ thứ thì bị cái độc ảnh cảnh mình đã sống nhiều kiếp rồi quá khứ một kiếp hai kiếp ba kiếp trăm kiếp ngàn kiếp triệu kiếp vẫn còn trong ai lại gia hay lại gia là cái vô lượng vô biên rồi mình lánh phật tử chứ đâu có lánh cái chủng tử được thì cái mặt na cái ý chí nói mời nói rồi cung cấp thì ngồi cũng có vấn đề người ta đi lấn cảnh chưa chắc là đắc quả nhưng mà phải ở lấn cảnh một thời gian thì nó đỡ là không có ngủ câu không có đi cộng nghiệp như tôi đi Đà Lạt tôi lấn cảnh thì tôi theo dõi rất là dễ nó còn có một cái độc ảnh cảnh trong ai lại ra mình theo dõi nó dễ còn cái này vừa theo dõi bên trong vừa theo dõi bên ngoài trời đất ơi về đây là đủ thứ chuyện hết rồi phật tử nó tưởng mình là tánh nữa nó mong cầu vấn đề ở gia đình cái gì đủ thứ hết á vợ chồng cha mẹ hiểu lầm nhau cũng để tôi giải quyết giải quyết cái gì bây giờ mình phải tự giải quyết lấy giải quyết làm sao sư tôi nói giới định tuệ giải quyết gì hết không không hết nhưng mà tạm an ổn cái đó là luân lý bổn phận đối cha mẹ bổn phận đối vợ chồng bổn phận đối với con cái có luân lý có bổn phận có trách nhiệm vì bây giờ vậy mà bốn phần trách nhiệm giờ mình thấy nó còn giải quyết không nổi mà Thành ra vì lẽ đó mà thấy sự Địa ta mới bỏ đi tu Để làm sao thấy rõ vấn đề Còn đặt vấn đề còn giải quyết Thì trong kinh nói là mất cái đạo thì còn cái đức Mất cái đức thì còn cái lễ Mất lễ thì đời loạn Bây giờ cái đạo mất rồi Phật Thích Ca chết thì đạo không còn đạo là giải thoát tối thượng mà bỏ mất cái đạo thì còn cái đức đức của các vị là hạng Phật thì đi cái đạo chứ không có đức là trùm chứa hết võ trụ a à la là có cái đức trùm chứa chúng sanh một số nào mà là hắn mà giờ cũng không thấy nữa cái đức mất luôn thì bây giờ phải lấy lễ nghĩa lễ nghĩa là gì là lưng lý lý là cái lẽ lưng là cái dòng cái dòng lẫn quẩn có bổn phận có quyền lợi có trách nhiệm bây giờ thế giới người tu cũng vậy sư phải nhận chức này nhận chức kia sư phải làm mà danh càng cao thì cái tội càng nhiều <laughs> mà không công danh thì tà nát với cỏ cây mới có danh thì mới có lợi mà không công danh thì sư không được hưởng quyền lợi sư không được làm thượng tọa hòa thượng này kia sư không được hưởng quyền lợi gì hết mà cái công danh cái cái lễ giáo là cái tạm thôi lễ giáo là gì cái gì phải giữ năm giới tám giới mười giới là lễ giáo không chừng nào hai trăm năm chục giới đó tu qua bát nhã thì nhập lưu còn kẹt ba phần tư là lễ giáo tới a la hán mới chấm dứt được thì chúng ta thấy thời buổi này rất là khó mà quý vị xen vô quyền lợi rồi là quý vị bị bay vô cái vòng tròn đó thập nhị nhân duyên vô minh thì kéo hành thức này là 12 cái dòng mà làm sao thoát làm sao thì không thoát được mà nếu không thoát thì bây giờ con cứ ở địa ngục hoài sao con muốn tiến hóa thì phải có pháp môn con tiến hóa mà nếu pháp môn thì là cái gì xiềng vàng thôi nhưng phải có pháp môn nhưng mà đi đến chỗ nào đó thì phải nhận lại nhận lại thì không có pháp môn không có đạo sư à, không có từ từ không có lại đây thấy là thấy liền ngay bây giờ <laughs> tiếng 15 phút rồi đó à, thì chúng ta nên nhớ cái đó là cái khó thành ra tôi thường chú trọng cái tiến trình của năm quẩn mà quan trọng nhất là tư tưởng mà xưa giờ tôi giảng tư tưởng tôi chú trọng nhiều là cộng nghiệp do năm căn mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thinh hương vị sức thì hỏi lên cảm giác chưa có vấn đề tới cái ốc cái tư tưởng mượn cái ốc mới bắt đầu phân biệt cảm giác lạc thọ dễ chịu giữ lại cảm giác khổ khổ thọ khó chịu làm sao đè nén tiêu diệt nó mà lạc thọ muốn tiêu diệt mà ngu si thì làm cho cái lạc này chấm dứt mau mà khổ thọ là lấy nó khổ muốn tiêu diệt thì vô tình kéo dài thêm đây là bốn đường an một cảm xúc lạc thọ muốn giữ cho dài giữ được dài thật lâu một cảm xúc khổ thọ muốn tiêu diệt nó tiêu diệt liền lập tức đây là cõi trời chúng ta thấy mấy nhà khoa học bây giờ khôn cái bệnh mà cái uống thuốc vô thì 5 phút uống liền lập tức hết liền khổ thọ rồi mà hưởng dục lạc đầy đủ thì tạo ra bao nhiêu là máy móc để hưởng muốn ăn cơm khỏi nấu là bỏ vô đó rồi đun nước sôi đồ có để không phải bữa nay ăn là nấu để cả tháng hai ba tháng cũng không sao nhưng bây giờ máy sai có máy giặt đồ khỏi giặt thảy vô đó là máy nó giặt dùng sướng vô cùng cõi trời đó là chúng ta thấy mà cái sướng này nó có cái khổ nằm trong đó cái khổ gì hưởng thụ cái lòng tham mà được thỏa mãn thì nó tham nặng hơn chúng ta thấy mấy người giàu có xù có chịu ngừng đâu không phải là họ đói họ quá thừa nhưng mà cái lòng tham họ còn muốn cao hơn nữa rồi họ bố thí lại gì bố thí lại để được giàu hơn nữa rồi cái tôi giảng qua cái ờ, đạo phật là thấy sự vật mới lạ thì con phật tự hỏi con tu hoài sao con thấy sự vật không mới lạ sư lạ là nhập lưu <laughs> mình người trời còn chưa sống thì chúng ta thấy là nó nó kẹt thành ra quý vị bây giờ muốn qua đạo phật không qua thì khổ không qua thì khổ mà đạo người trời hưởng hết thức thì vẫn lưng ngồi như là như lưng vỏ đế thì đức phật mới từ bi mới nói thôi bây giờ các con người trời thôi thì có cái thế vật cực lạc của Phật Di Đà Ngài có 48 lời nguyện đó nếu ai nguyện về cõi Ngài mà nhất niệm á tự lực có thể sanh về cõi người trời đó thì phát nguyện Ngài hướng dẫn Ngài tiếp dẫn về cõi Phật cũng như Phật Thích Ca thì giống như A Di Đà nếu vào giáo hội Phật Thích Ca thì một ngàn người đắc quả A La Hán thánh quả hết một ngàn nhưng mà giàu được không rồi nói con còn ghiền cà phê còn ghiền rượu chè còn ghiền vợ con ghiền đàn bà không được đâu vô đây không có mấy cái vụ đó không xuất gia được con giữ năm giới được chưa con trai mười ngày được chưa niệm phật được nhất niệm chưa à, được ngày như nhẫn liền muốn giảng sanh thì phải nhất niệm mà nhất niệm quan trọng nhất là khỏi còn niệm phật vẫn có tiếng niệm phật từ trong ai lại do nó ra được tống nó vô à quý vị thấy là cái tịnh độ hay là hay cái chỗ đó cũng tương như cấp hấp môn khác thôi hơi thở vô đến một hơi thở ra đến hai vô ra đến ba đến bốn thì cũng giống như niệm phật còn hơi thở vô biết hơi thở dài biết ngắn biết thì giống như của niệm phật rồi khỏi cần thở khỏi cần đếm mà hơi thở đâu thì tâm đó còn chìm đắm trong hơi thở mất thân thì cũng giống như niệm phật thì được vậy là còn là nhất niệm không nhưng mà tự lực thì sanh như có trời trời dục giới hoặc là sắc giới nếu mà niệm phật đếm từ 1 tới 10 hoặc là trong hay à, lại do nó phát ra được năm 10 phút thì giờ cõi trời dục giới thì tới đâu qua sắc giới <laughs> được chưa có liên tục lắm cái đó là kêu là nội tỉnh nhất tâm nổi sơ cơ thì chừng nào liên tục chánh niệm tỉnh giác tập trung kỹ mạnh lâu sâu như đó thì mới về cõi trời sắc giới được mà nếu phát nguyện thì cõi này là về của hạ phẩm hạ sanh đó còn nếu liên tục nữa thì qua nhị thiền tam thiền hạ phẩm trung sanh nó cũng giống hệt vậy thôi thì tôi giảng cái gì cũng được hết đó nó giống nhau thôi nhưng mà cái tịnh độ thù thắng là thêm cái phát nguyện mà nhất niệm tìm một ngàn người a di đà tiếp dẫn hơn một ngày về đó một ngàn người thành như lai còn cõi này lẫn cõi à, chúng ta nên đỡ nhớ cái chỗ đó ý cái chỗ đó thì thôi tôi giảng vậy để quý vị nắm cho vững rồi cố gắng niệm phật thì phải rành cái giáo lý để rồi cái niềm tin của mình vững dài và rành giáo lý là phải nắm vững cái tiến trình của năm quận tôi càng ngày càng đi sâu đó. sắc vững này chưa tôi nói sắc thân này chưa có cái biết rồi thọ vững là có cái biết cảm giác chưa có phân biệt chưa có tư tưởng rồi tưởng vững là có phân biệt tư tưởng còn hành vững là ý chí có sự đắn đo lựa chọn còn thức vững là cái kho chứa rồi sau tôi dẫn sâu hơn nữa <laughs> vì thấy nó nó khác nó cũng vậy nó khác thì sắc vững không phải là chưa có cảm giác chưa có cái biết có cảm giác mà cảm giác nó kêu là ma quỷ tư, tư cái biết phân biệt đó là xúc sanh cái biết lờ mờ còn nằm trong vô minh tức là cảm giác tư tưởng còn dính mắc vào xác thân thành ra chưa có thọ quẩn thật sự càng ngày càng đi sâu còn thọ quẩn là cái biết của cảm giác dễ chịu khó chịu nhưng mà cái biết này là chỉ dùng vào cảm giác bỏ xác thân thì đây mới là thọ quẩn thật sự rồi tôi đi sâu rồi tưởng quẩn cũng vậy à, rồi mới qua cái thánh quả nhập lưu thì quý vị đầu tiên là phải trả cho tôi tiến trình năm quẩn theo mẫu giáo trước rồi tôi đi sâu vào lớp 3, lớp 4, lớp 5, 7, lớp 8 rồi tới lớp 12 Chừng nào đụng tới A-la-hán thì mới thôi Thì quý vị còn gặp tôi dài dài Nhưng quý vị có thể một mình ngồi lại nghiền ấm thì nó mau theo là nghe tôi giảng là mau Còn nếu không cái gì hết nghe tôi giảng như dịch nghe sống Sư giảng chán quá Sư giảng con trái hiểu gì hết Tôi nói gì nghe đi bây giờ Phương tiện đầy đủ có đĩa đó Nó con vừa nấu cơm vừa nghe được không sư Tôi nói là nghe tiểu thuyết Mà tôi không phải là nhà là kể chuyện tiểu thuyết Trời ơi ngồi thiền bắt chiếc già Vì kiếm chỗ thanh tịnh mà Nghe lời cái băng của tôi nó mà không biết được không có hiểu được không nghe một lần không hiểu thì mười lần mười lần không hiểu thì hai chục lần vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa tôi cũng xin à, chứng minh tính chủ số ba hôm nay với tính chủ cầu trai tăng cũng như pháp hội của chúng ta và toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành phật đạo nam mô a di đà phật